Ok anh em ơi Thì hôm nay nè các bạn thấy nè Kế bên cạnh mình là đang có là Kairon TV nè Mèo Simi, Camui, Sammy và anh Mr. Dịch mấy bạn ơi Đó Đó có rất là nhiều thành viên của Hero Team luôn Thì hôm nay nè Mình đã mời các thành viên của Hero Team vào trong đây Quay mini world cùng với mình ở đây Và trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè share nè và nhớ đó subscribe đăng kiếm họ cho kênh youtube của mình đó và cũng đừng quên là qua bên kênh youtube của các thành viên của Hero Team để đăng kiếm họ cho mọi người nữa nha anh em còn bây giờ thì không nói nhiều nữa chúng ta sẽ bắt đầu review về con map này nha ok ok thì đây các bạn xem đây hiện tại là mình đang đứng ở trong một cái căn phòng các bạn ơi nhưng thật ra cái này không phải là một căn phòng bình thường đâu mà cái này là một cái nhà tù anh em ơi nghe hấp dẫn chưa cái này là nhà tù nha đây mình sẽ cho bạn xem đây đây nhìn nè đây bạn thấy gì không ờ, ủa dịch cái <laughs> dịch làm gì dịch <laughs> dịch đang bay dịch đang bay bạn ơi đây bạn nhìn nè đây xin giới thiệu bạn đây chính là những anh da đen khiên hòm rất là hot trên tiktok luôn bạn ơi đó thấy không là mấy anh da đen đang đang đứng nhảy hay không đó nhảy tưng tưng tưng tưng luôn là đó cực kỳ đỉnh cao luôn nha đó thì hôm nay mình với lại mọi người đang ở trong một con map có tên là map nhà tù bằng đất của anh da đen khinh hồn mấy bạn ơi đó nghe hấp dẫn chưa hấp dẫn chưa đấy bạn xem nè chúng ta đang ở trong một cái nhà tù bạn ơi và ôi trời mọi người ơi mọi người nhìn ở trên trên nóc nhà kìa Ôi, trời ơi à. quá trời nhện luôn, luôn vậy? <laughs> con này là con nhện đó ông dễ thương dạ? con này là con nhện đó ôi mẹ em mấy con nhện kinh khủng quá bạn ơi đó bạn thấy không cái nhà tù này chính là nhà tù của mấy anh cha đen á cho nên nhà tù này rất là gọi là nguy hiểm luôn nha ở ờ, thì hôm nay mình sẽ cùng với cái hành vi của hero team bọn mình sẽ cùng nhau vượt ngục trốn khỏi cái nhà tù này nha anh em ok rồi bắt đầu thế nào một hai ba let's go đi thôi rồi ok ok mọi người ơi Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vượt qua cái ngục đầu tiên nha Ủa Ủa gì vậy? Ủa gì ạ à, Simi Ôi sao làm... đang khóc nức nở à, à, à, Sợ quá nha Sao ông dẫn tôi tới chỗ này vậy Không biết tôi sợ nha ba hả Trời ơi mấy con nhện này là nhện trong game mà Có gì đâu sợ yên tâm đi Phong sẽ bảo vệ cho Sam Sam cứ yên tâm nhà Phong sẽ luôn luôn bên cạnh bảo vệ cho Sam đó Còn, còn, còn anh, anh, anh dịch thì cho anh dịch chết cũng được đó Không sao hết Ok <laughs> Rồi ok Để mình xem coi Thì đầu tiên chúng ta cần phải gọi là tiêu diệt những con nhện này các bạn ơi Các bạn xem nè Mình nghĩ rằng là màn 1 chúng ta phải tiêu diệt những con nhện này á Để mình xem có gì hỗ trợ nha Ở đây nó có cái cái rương nè để xem coi ui trong cái rương này nó có cung nè bạn ơi wow cung như mũi tên nè mọi người mọi người qua đây qua đây qua đây dịch đâu rồi qua đây lụm qua đây lụm ui mọi người ơi mọi người ơi em nói mọi người nghe nè mọi người có có có, có để ý không ui ui một con nhện nó rơi xuống kìa giết nó giết nó sim sim sim chạy đi sim chạy đi mày mày hả mày trời ơi ôi may ghê <laughs> xém nữa là nó giết sim luôn rồi ok để mình xem coi bây giờ chúng ta cùng nhau tiêu diệt mấy con nhện này thôi anh em ơi ờ bắn vào nó nào mày hả mày hả ủa gì hả có chết bị đuổi chết bị đuổi thôi rồi xuống dưới kìa mày, mày hả nhờ anh ừ. mày mày hả mày chết đi ờ, ok em giết được nó ok rồi còn tiếp theo nè mày hả mày mày mày, mày. ấy ấy dịch ơi con nhện nó bu vô mặt em dịch ơi Chết ơi con nhện nó bu vô mặt em à! <laughs> giết nó giết nó em ơi trời ơi trời ơi mặt cái gì trong con island vậy trời may quá bạn ơi con nhện nó bu vô vô vô vô vô mặt mình xém nữa là nó, nó hút máu mình luôn các à bạn ơi chết thiệt chứ ok mấy con nhện này láo thiệt gì đó mày hả mày mày nè mày hả nhện mọi người cẩn thận nha ông ơi cứu tôi à, ơi à, một con bu vô mặt sim kìa Dịch ai à. à Nó nó nó rơi Nó rơi trên mặt em nè Trời ơi nhiều quá Cứu em chứ Bỏ ra Ê okay. À, quýnh đó quýnh đó quýnh đó Nó bu mặt em rồi xong dịch Dịch cũng có một con bu bu bu lên kìa <laughs> Ok Ui nhiều vậy Khoan từ Không sao sao Chúng ta cứ giết từ từ đi mọi người Không sao sao Ôi mấy con này nguy hiểm quá mấy con này hoài mà nó không rơi rớt ra cái gì đâu không Ờ em cũng không biết nữa Em nghĩ rằng mình phải giết hết luôn hay sao á Ơ nhưng mà khoan Từ từ để em xem coi hình như là trong mấy con nhện này nó có một cái con to ơi là to rồi dịch dịch dịch dịch mọi người mọi người qua đây qua đây à, mọi người xem nè nhện đít bự <laughs> tào lao người ta gọi là nhện bự chứ ai kêu nhện đít bự nè mọi người coi nè bên đây nè đít bự kia đây bây anh thử chọc nó nè mày thử mày mày mày, mày bây giờ chúng ta thử thử thử bắn đây đi mọi người bắn đó mày thôi mày nè mày xuống đây ngon này mày ngon này mày xuống đây mày hả con nhện mọi người mọi người bây giờ tập tập trung bắn nhện tới nha ui ha à. Tính nó rơi ra kim cương nè Ui vậy là được rồi được rồi Thôi rồi tao tao tha cho tụi mày nha Ok thôi dịch đây chạy chạy dịch đây Mấy con này nguy hiểm quá <laughs> Chạy Cái này gì nó không tha mình thì sao á Đúng rồi nó không tha mình đâu à, Tao tao tha tụi mày nha Tao không giết tụi mày à Tao tha tụi mày á Chứ không phải là tao sợ mày đâu nha Ok Mày à, Xuống à, tao khiêu hòm mày luôn nè Ok mày xuống đây tao khiên hòm mày luôn á Ok rồi Chế được cần gạt này dịch đây Thôi mọi người chạy nhanh chạy nhanh Em sợ cái map này quá <laughs> Chạy nhanh chạy nhanh Ok Ôi khoan Khoan mọi người Em để ý á Rồi Sammy bên đó luôn nha Sammy bên đó Được <laughs> rồi chưa ra đi chưa ra ok ok qua màn tiếp theo nào ui trời mọi người ơi mọi người qua đây qua đây mọi người qua đây qua đây qua đây mọi người ơi ui bên đây mọi người nhìn nè em thấy ở trên đây nè nó có mấy con gì nhìn y hệt mấy cái bộ xương luôn nè mọi người ơi nó, đứng trên đây nè ờ, à. ôi ờ, ờ, khoan khoan mọi người bình tĩnh mọi người bình tĩnh đợi em xíu bây giờ em sẽ lại gần em hỏi thăm bọn nó coi bọn nó biết em là ai không nha chắc bọn nó cũng coi youtube chắc bọn nó cũng biết em là ai á <laughs> ok để em lại gần thử coi hello mọi người à, à, ui trời mấy con này nó nó, nó nó nó bắn mình mấy bạn ơi trời ơi mọi người ơi mấy con này nó biết bắn cung mấy bạn ơi trời nó bắn mình nè trời ơi mình còn có 70 máu rồi trời ơi, mọi người ơi mấy con này là con ác đó thôi tiêu diệt bọn nó đi anh em tiêu diệt ok Ê, ờ, em bắn mày nè ok bắn mày nè ui mấy con này nó bắn cung giỏi mọi người ơi ui ui ui mọi người mọi người nó ừ bên bên bên bên đây em thấy có một con to to nó to đùng nó nằm ở trên đây luôn nè từ từ cái con to mình mình giết sau mọi người bây giờ mình giết mấy con nhỏ nhỏ trước đi mày mày mày Mày hả mày? Mày bắn tao hả? Nói biết trước nha, anh em hero team bọn tao là sub, Superman đó cho nên là bắn bắn cung giỏi lắm. Ủa, Superman có bắn cung đâu ta? À quên nha. Thôi cãi đi, cứ bắn đi. Cứ bắn đi. Mày, bắn tơ. Mày ơi. Superman là bắn tơ gì? Người ta là người nhện nó bắn tơ ông ơi. Ok. Mày hả mày? Youtuber giờ còn bắn tơ mày nè. người nhện. Bắn đó. Mày hả mày? Còn một con một con bên đây, còn một con duy nhất bên đây. Mày hả mày? mày... Ê, à, rồi xong nó giết em vậy đây. rồi Đúng sao? sang mày mày dám giết anh em tao mày chết trời ơi rồi, xong chết queo em luôn rồi Ôi, trời ơi trời nó giết em chết rồi trời ơi bảy nồi thiệt ơi mọi người ơi bây giờ chỉ còn có một con to siêu to khổng lồ nằm ở giữa nè bây giờ chúng ta bắn nó đi nè ok để em xử nó cho okay, mày thôi bắn nó anh em tập trung bắn nó mày mày hả mày rồi ok ui ui nó, nó chết rồi nó chết rồi nó chết rồi nó chết rồi nó chết rồi ơi mà khoan mọi người ơi bọn mình giết hết cái đống gọi là người người xương này rồi mà sao bọn nó vẫn vẫn chưa rơi ra kim cương cho mình qua ta rồi vậy ừ, cái này lạ nha ơi khoan hay là kim cương nó nó bị nó bị kẹt ở trên kia rồi dịch dịch anh anh thử anh, anh bắt cua anh leo lên anh anh, anh lượm thử coi Hey, vịt không biết bơi nhưng mà vịt biết bay ghê chưa? trời ơi, bắt cua đỉnh cao ta. Có gì có gì? À, cần gạt hả? Rồi ok, có cần gạt rồi bạn ơi. Trời ơi, màn hai siêu dễ. Ok coi rồi mở cửa ra coi. Mở cửa ra nè, rồi coi màn tiếp theo. Ờ khoan từ. Em để ý từ nãy giờ bên đây nó có mấy cái kính nè mọi người. Hình như mấy kính này để mà bọn mình nhìn nhìn nhìn qua bên kia sao á để xem coi. Ui mọi người ơi mọi người coi kìa Em nhìn ở bên đây em thấy có mấy con mấy con gáp nó bay bay kìa mọi người ơi Trời ơi ui kỳ giống cô Ừ ừ em thấy nó giống mấy mấy cái con ma anh Trời ok rồi bây giờ mình mở cửa ra mình qua thử nha Ê mà khoan Ở đây mình thấy có cái rương nữa bạn ơi Để mình mở cửa cái rương Ui mọi người quay coi nè Bên đây có kiếm nè mọi người Wow Kiếm Minecraft Kiếm Minecraft mọi người ơi <laughs> đâu đâu đâu đâu dịch dịch dịch anh anh anh anh, anh thử cầm cái kiếm cho em xem coi à, cầm coi ồ oh, mấy bạn ơi bạn coi nè cái kiếm minecraft nữa bạn ơi xịn vãi ok rồi Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua bên kia để giết mấy con à, quái của cái uh, màn màn ngục tiếp theo nha Ok ok Rồi anh em đã sẵn sàng chưa Sẵn sàng rồi Sẵn sàng rồi đúng không Ok mở cửa ra Hơi rồi chạy quá thôi okay. trời ơi mọi người qua đây chủ cho cho phong nha ơi phong để đi cái gì vậy cái gì trời ơi mở cửa ra bọn nó quýnh em nè trời ôi trời trời trời trời phong nè ui trời ơi mọi người ơi cái anh canh dịch này chơi kỳ quá tiện mình chạy qua canh dịch đóng đóng đóng cửa lại nhốt mình ở đây phải đâu rồi thiệt anh dịch này ok đâu phong tao được không rồi ơi <laughs> trời ui có viên kim cương nè ok được một viên kim cương rồi các bạn ơi rồi bây giờ chúng ta lắm đó phong ơi hả mấy con này hả mấy con này em chỉ ừ. nè mọi người đừng đừng đừng có quýnh vô cái đầu của nó mọi người hãy quýnh vô, vô cái tu của nó cái cái cái cái tu của nó mới mới mình mới quýnh được à. hiểu không đó mày à. mày mày được một một kim cương này ơi em cũng lượm được một viên kim cương đó nè rồi là ba viên kim cương đủ luôn rồi mình giết hết mấy con này đi mọi người mày mày hả mày chết đi ok còn con nào không còn nè mình lấy cung mình bắn mọi người mình lấy cung mình bắn mình lấy cung mình bắn mày mày hả chết ok chết luôn rồi nè ui, nhiều hết nhiều quá vậy đây trời ơi nhiều quá chú luôn ờ, phong ơi tranh tranh tranh chủ anh anh anh đem cho phong chế tạo đi anh em chạy qua thôi nhiều quá ok rồi để em đem rồi em em, chế tạo em, chế tạo em ok rồi chế tạo nè rồi ok có có có có, có cần gạt này nhưng mà khoan thôi giết hết đi không sao không sao mình cứ giết hết bọn nó đi để coi coi bọn nó có rơi thêm cái vũ khí gì không trời xem thử coi ok mày mày mày này ui chết đi mấy con này mấy con gác này nó to mọi người nó to là to luôn mà nó bay bay tuốt trên cao à rồi xong ủa sao anh dịch bay lên vậy ủa, anh dịch chết queo các bạn ơi rồi xong nhạc nổi lên rồi ok anh anh dịch đã bị bắn chết bạn ơi anh dịch xui thật sự ok với nó mày mày mày hả cho gác ôi chỗ con này nó bay không, cao quá à. hả gì chị một con chơi anh ra Ờ đi luôn vào cửa nè À con này mày tính trốn hả mày À con này tính trốn á chị để em giết đó Mày mày mày, mày tính trốn hả mày Rồi ok rồi giết được rồi ha Rồi ui Ui sao còn nhiều kim cương vậy lụm lụm lụm thêm mọi người lụm thêm Lụm thêm Ui Ui em lụm được thêm kim cương nữa nè Trời ơi nhiều vải Rồi ok Bây giờ chúng ta cùng nhau qua bên à, cái ngục cái ngục tiếp theo nha Ok để xem coi Trời ơi sao mà bên đây quá trời creeper luôn bạn ơi Bạn coi kìa trời ơi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, 1 ngàn, 1 tỷ Trời ơi nhiều quá vậy Nhiều creeper quá Mọi người ơi Ủa, ủa mọi người đâu vậy Ủa gì vậy Bye bye Bye bye Phong nghe vô Phong nhiều Bye bye bà đi đi thôi bye Ủa gì vậy Ủa cái gì vậy Tự nhiên mọi người bỏ bỏ tôi ở, ở đây lại một mình sao vậy anh nói em nghe nào một con creeper nổ ra đủ banh khác của mà em đếm không một tỷ con creeper đấy <laughs> ừ ha đúng rồi thường thường là mấy mấy con creeper là nó nó nó nó sẽ phát nổ trời ơi ở nhưng mà khoan bọn mình đang trong mini world mà chứ có phải là minecraft đâu mà sợ anh nhiều khi mấy con creeper này nó không biết nổ đâu anh anh coi em nè bây giờ em sẽ qua em test thử cho mọi người xem nè ok ừ, phóng đi rồi mọi người đóng rồi, đóng cửa lại đúng rồi, đúng rồi, xem em nè à đâu Đấy. creeper đâu để em test cho mọi người xem nè mấy con creeper nó làm sao mà nổ được coi nè à đây đây có con này em quýnh nó thử nha đây nắm con có cứu ơi chủ nó nổ thiệt mọi người qua đây qua đây mọi người ơi ơi trời ơi trời ơi mấy con creeper này nó nó nó nó biết nổ mọi người ơi em em đã quá khinh thường người khác rồi không được được trời ui mấy bạn ơi bạn coi kìa nguyên một rừng creeper luôn trời ơi kinh khủng ok để em em sẽ phụ anh ui nó nổ trời ơi mấy con này nổ kinh quá mày mày, mày rồi sao rồi sao mày mày Sammy con đầu kinh không ui ui nổ ui trời ơi mấy con này nổ kinh quá bạn ơi quýnh quýnh quýnh quýnh xong rồi hey, xong lên anh em mày mày hả mày trời ơi má chém nó không thấm luôn phong lấy tên mà nó đi trời trời rồi xong nó nổ em chết queo luôn rồi trời ơi trời ok hồi sinh hồi sinh chạy qua chạy qua lại cố lên mọi người ơi cố lên trời ơi mấy con này ấy à trời nó nổ em tiếp nè ui ấy à trời nó lại nổ nó rồi trời ơi mấy con này mày mày hả mày rồi ok gần gần chết hết chưa mọi người ui mọi người cũng giết được nhiều quá ta giết nó giết đó mày mày mày ok chết rồi nè ui nó nổ rồi, kìa rồi. ôi trời ơi Hey, trời mấy bạn ơi Giết từ nãy giờ mới giết được hết mấy con Creeper nè bạn ơi Mấy con này nó kinh khủng thiệt chứ Ôi quá trời Creeper luôn Vậy mà hero team của mình cũng giết được hết Trời thật là mạnh mẽ ờ, <laughs> Ok ok Rồi rồi bây giờ để xem coi Ôi, Màn tiếp theo là gì đây Em sợ quá Để coi coi Ủa chỗ này nó không có cửa sổ hả Không cửa sổ rồi ok không sao Bây giờ em sẽ vào đây nè em chế chúng ta gọi là một cái cần gạt nha đó chế tạo cần gạt nè sáu đem qua đây ok man da đen vẫn đứng đây nhảy rất là bình thường các bạn ơi vẫn đứng nhảy tưng tưng tưng tưng vậy đó không hề quan tâm đến bọn mình luôn trời ơi trời ok Đâu, rồi em không tin là anh đang nhìn thấy cái gì đâu hãy quá nhìn đi đâu để em xem coi mở cửa nè chưa qua u ơi cái gì đây à, ơi rồi rồi dạ. xong trời ơi chỗ này là chỗ này là là hố bom anh em ơi cứu em với cứu em cứu em ơi dưới đây nhiều creeper quá nhiều creeper dạ, quá từ xa đi không hơn <laughs> trời ơi trời anh em ơi toan mình rồi mình rơi xuống cái hố đầy ripper luôn <laughs> trời ơi không sao ấy à, rồi xong mới vừa nói không sao làm chết queo luôn à, trời các bạn ơi mấy bạn ơi chết mình rồi bạn ơi creeper nổ banh xác luôn rồi Hey, <laughs> trời ơi trời thôi đừng đừng giỡn đâu mọi người giỡn hoài là chết chết hoài luôn á để mình xem coi ủa ủa gì vậy sam sao đang ngồi lên con gì vậy ủa đây hồi là ngồi đây là bên trong con xì lam luôn ấy phong hả <laughs> con này là con gì đâu đâu đâu đâu đâu cho tôi tôi tôi mượn coi tôi mượn coi ui đó con này là, là con con con sự lam hả ôi tôi tôi tôi ngồi thử coi ui <laughs> ôi mấy bạn ơi mấy bạn coi mình nè à. mình đang ngồi với con con slam nữa bạn ơi rồi coi coi nó nó nó nó có nhảy cao không nha ui nó cũng nhảy cao ghê luôn á <laughs> trời ơi ơi mọi người nhìn nhìn có giống y hệt như là tôi tôi đang bị con con con slam nó nuốt vô trong bụng không nhìn y hệt luôn y chang luôn mọi người ok rồi bây giờ để mình xem coi bây giờ à, chúng ta sẽ làm cách nào để vượt qua được này ta hay là nó cũng giống như những con map trước là chúng ta phải à, leo lên con này sao, sao chúng ta nhảy nhảy qua kia ta ok thôi được rồi bây giờ à, mọi người mọi người mỗi người một con một con slam đi mọi người mọi người lượm đi lượm đi ok rồi giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhảy qua bên kia thử nha ok để mình thử nè ôi ok wow. hình như là mọi người ai ai cũng biết cách cách nhảy hết đúng không đó ờ, mọi ừ. người mình cứ cứ cứ cứ cứ nhảy cứ nhảy theo theo theo tôi là được đó ok qua rồi nè rồi wow, tiếp nha giỏi vậy hey Ơ ờ, tính ra mình nhảy này dễ mà sim Cố lên là từ từ là được thôi Hey. Đó, Đúng rồi. rồi cứ nhảy qua là được à hey. Thứ tự lần lượt mà, mà, qua chưa qua chưa Rồi em qua nè Em win rồi đó đi Hả? Đâu? Dịch đâu? À vì đâu? Dịch đâu? Dịch rồi xong. Dịch rơi xuống dưới luôn. đâu đâu, bây giờ anh thử anh anh dùng con slam anh anh anh anh nhảy lên coi dịch biết biết đâu lên được sao? Cố lên. Ok, cố lên. Ta. Thử đi, thử đi. Nhảy dây từng từng từng cái, từng cái từng cái là lên được à. Cố hey. lên. Hey. Rồi. Hey. Ui, cao nó cũng cao cao hey. rồi nè ôi nó cũng Ôi. cao cao rồi nè cố lên cố lên khá cao khá khá khá khá khá cao ừ nó cũng cao cao rồi nè cố lên cố lên ôi sắp sắp tới rồi cố lên cố lên ui ủa hình như nó không lên được anh ơi nó bị kẹt lại rồi Hey, Ôi, wow, ghê, dịch ghê nha ghê, Ok, ghê, ghê, ghê, ghê. rồi, tới lượt Simi nè Ôi, ờ. Simi à. từ nãy giờ vẫn còn tưng tưng tưng vậy Qua đi Sim <laughs> ờ, Ok, rồi tiếp quá nhảy, nhảy, nhảy qua luôn cho nhanh ok rồi ok rồi ok anh em ơi thì uh, trong lần này là team của mình ai ai cũng qua được hết không không có bị rơi xuống như như là lần trước anh em ơi <laughs> ok rồi rồi à, để mình xem coi màn tiếp theo là gì nha có có cái cửa sổ đây nè để xem coi ui Trời ơi mọi người ơi Ủa sao từ nãy giờ em để ý nha Cái map này á Cái map này là map của mấy anh da đen Mà sao em để ý là từ nãy giờ toàn thấy mấy con nhân vật ở trong Minecraft không vậy mọi người Kỳ vậy Bên đây là Jimmy nè Ôi hồi nãy bên kia á, là con Creeper bên kia nữa là con gát bên đây thì là con slam còn bên đây thì lại là con con gì con zombie mọi người ơi trời ơi trời ok rồi mọi người à, có có có kiếm rồi phải không có có kiếm chưa rồi. có rồi đúng không rồi, ok bây giờ em sẽ mở cửa ra nha rồi chúng ta cùng nhau qua tiêu diệt mấy con zombie nha ôi anh da đen vẫn tiếp tục đứng ở đây nhảy mà anh ấy không hề quan tâm đến chúng ta mọi người ạ à. ok rồi mở cửa ra anh em đã sẵn sàng chưa rồi sẵn sàng rồi đúng không một hai ba dịch chạy qua trước đi anh chạy qua trước đi rồi đóng cửa lại anh em tôi đâu anh em tôi đâu ủa em rồi anh em anh em bên đây hết rồi đâu <laughs> sao thằng hai vụ tao tao kêu anh em lên mà anh em xuống chơi chơi gì chơi kỳ vậy nhá vậy gì đâu kỳ trời trời tính ra là anh là anh anh lớn là anh phải chạy chạy qua trước chứ cho zombie nó cắn anh trước chứ <laughs> vô gì rồi cắn nó rồi này rồi tính sao ok làm anh thật khó đấy đúng rồi làm anh phải, phải khó phải đâu chuyện đùa gì đó đó ok rồi bây giờ ờ, mở cửa ra để mà hai ba chạy vô nha mọi người lần này là không có đi đi đi lẻ nữa nha ok một hai ba chạy vô ui Dạ! ui trời ơi mọi người coi nè lưu điểm hồi sinh lưu điểm hồi sinh mọi người ơi lưu điểm ui ui đúng rồi lưu điểm hồi sinh lưu điểm hồi sinh lưu điểm hồi sinh lưu điểm hồi sinh à cho tôi lưu điểm hồi sinh cái trời ơi có ui có con zombie siêu to khổng lồ kìa mọi người ơi à, à, à, ui ui ai à rồi xong chết kia tôi luôn trời ơi trời ơi mọi người ơi mọi người để ý cái mấy con zombie này nó đang dí theo anh dịch hình như nó bọn nó đang đang thèm ăn dịch quay mọi người ơi <laughs> cho nên nó đang dí dí theo dịch không, không gì anh zombie bự nó đòi hút zombie rồi cái gì <laughs> ôi simmy đang bị con zombie bự dí các bạn ơi chắc là do simi dễ một, thương quá hai một hai một hai đúng rồi đi đi, đi đúng rồi đi đi thôi em chị ơi à, đúng, rồi, đây. đúng rồi đúng rồi vậy đây em nói anh nghe nè con zombie bự này nó, nó nhìn nó to siêu to vậy mà sao nó đi chậm quá anh anh coi kìa <laughs> nó đi chậm rì à. ờ đi chậm rì luôn á ok thôi giết luôn mày mày mày hả zombie to mày mày mày ok mọi người phụ em quýnh coi sao mọi người đứng im dành vậy ờ, mày hả đi, đi, đi, đi, đi. Trời cái gì tào lao nhào vô quýnh phụ em đứng đó nhìn Ok mày hả mày Ok, okay. không phải đau quýnh phụ của zombie để chứ anh Rồi xong sao mày sao, xem mày sao, quýnh trúng dịch luôn vậy <laughs> ok rồi mày đâu lúc đó lượm kim cương nè lượm kim cương ok em được ba viên kim cương nè rồi ok để mở cửa tiếp theo nha rồi mở cửa phong nè mở dạ? cửa nhanh lên phong ơi mở cửa nhanh lên bên này toàn ngọc chân trời ui chân cài đến nách này con gì cao quá vậy ui từ từ từ đâu em em nhảy lên em xem cho coi ui Trời ơi mọi người ơi mọi người coi kìa Ui sao bên đây nhiều Enderman quá vậy Mà mấy con này nó to vãi nồi các bạn ơi Ui anh tính ra là mấy con trong Minecraft nhìn nó còn nhỏ nhỏ Còn con này sao mà nó to dữ anh con này trông giống con Titan chứ con <laughs> Enderman gì nữa Con này con Titan chứ con Enderman gì trời Ok rồi để em em mở cửa nha mở cửa nha Ok Chơi rồi Rồi bây giờ đếm 1, 2, 3 mình chạy qua nha Ok 1, 2, 3 chạy qua Yo. Ok qua đây qua đây Ui dịch đang solo ui đang solo Ui ui Quýnh quýnh đau lắm hả ôi mấy con này nó to như cây cục điện vậy anh ôi trời con này tay nó dài nó tác cho cái là chết năm thằng á ừ nãy nó mới quýnh em chết ê, ê, ui nó quýnh em ê, ê, mày ê. ơi ui anh ơi không? bọn nó đang dí em nè anh ơi à. quýnh mà nói với anh mày hả à, mày ê, ê, ê. Okay, con hai con thôi mày mày mày á à, mày rồi rồi à. ok em lượm được một viên kim cương nè mọi người có lượm được viên nào không ủa có hả ok đây đây đây, đây. đây ok có rồi nè ui năm viên luôn nhiều vậy ú uh, ok ok nhiều kim cương quá mọi người ơi quá trời kim cương luôn rồi để xem coi màn tiếp theo là gì nha ok để em chế cần gạt nè chế ra rồi ok rồi mọi người đã sẵn sàng tiếp tục qua cái màn cuối cùng chưa nào ok ok, vô ôi mà khoan để em xem coi màn cuối cùng là gì đã em nhảy qua xem ui thấy cái đầu của người là biết mệt rồi đó anh ơi chị ơi <laughs> sao bên đây quá trời anh da đen đang đang đứng nhảy luôn vậy ở bên đây cũng có anh da đen nữa nè gì? Anh da đen chính là trùm cuối của bọn quái vật Minecraft Thì đúng rồi Cái này chính là nhà tù anh da đen mà Cho nên là anh da đen phải là trùm cuối chứ Nhưng mà sao ông ừ. đứng đây ông, ông ông ông nhìn anh em mình nãy giờ là ông ông không làm gì bọn mình hết vậy Anh ngửi thấy cái mùi gì á Phong ơi Gì anh? Mùi gì? ông đang hai cái nách ra hôi quá hôi nách quá trời ơi ông da đen hôi nách quá bạn ơi ok rồi mở cửa nè rồi dịch anh vô trước đi anh là người lớn không. anh xương phong trước đi không, được tao không có bị lừa đâu cho đi ok mở khoan đi ui ây da ông quýnh em nè ui trời ơi ui anh da đen siêu to khổng lồ quá bạn ơi trời ơi à, ui ông lại quýnh em nữa nè mỗi mỗi người một con mỗi người một con quýnh em mọi người mày mày mày hả anh da đen hả ơi giờ đây em để ý là trong đám anh da đen này có một ông là chùm cuối nè anh anh coi nè cái ông mà đeo đeo cái băng ron này là chùm cuối á <laughs> à, okay. ông ông ông chùm cuối á chứ chứ à, mấy người kia trước chứ ông trong Bây giờ nè, mỗi người một con, quýnh đi anh em, mỗi người một con, cứ thế mà quýnh. Dạ, mày à, anh da đen hả? Anh da đen hả? Anh da đen thích thích khiên hòm đúng không? Trời ơi, trời ơi, nhưng mà lần này là tôi sẽ giết ông luôn chứ không để cho ông khiên hòm ở đâu. Này này. Ông ơi, nãy giờ anh cứ thấy có cái gì nó sai sai á. Chết nè, ok. Gì sai anh? Nếu mà anh cứ cứ đứng nhìn vào anh da đen à, sao anh chém thẳng là thì, thì anh đang chém vào chỗ nào ta? <laughs> Tao <laughs> chém vô chân chứ chém vô chỗ nào tào lao à, ok à, chân, chân, chân, chân, chém vô chân ok chém vô chân anh da đen là được rồi này chém nè chém nè ui này thì ủa cái ông này mạnh quá anh anh ơi cái ông ông chùm cuối này mới mới là mạnh nè anh qua đây phụ em ok ôi rồi xong dí luôn rồi ok rồi ui Ủa, bên kia dí luôn hả Ồ, oh, quá trời kim cương, quá trời kim cương, năm khối kim cương luôn rồi. Xem được nhiêu? Một khối kim một cương. Cục. Ui, 14 khói kim cương luôn Kinh vậy nhiều vậy Trời ơi ghê ghê ghê ghê Ê mà khoan Tính ra là chỉ có mấy ông da đen kia là chùm cuối thôi Còn mấy ông này là chỉ biết đứng đứng đứng đây nhảy thôi hả Hình như mấy ông vô hại đây Mô hình đại diện rồi À vô hại vô hại Ok rồi Thôi mình đập cửa mình chạy ra ngoài anh Đập cửa chạy ra ngoài nhanh lên nhanh Mệt lên. quá rồi Mệt quá trời ơi Cái map gì đâu mà nó mệt Nó mệt gì đâu trời Để em em phụ mọi người Ok đập ra đập ra Sao cái tim này thông minh vậy Mỗi thằng đập luôn <laughs> Ok Em đập đó chính là cá môi ờ cá môi đập đập đập nhanh nhất ok rồi chuối ra chuối ra rồi hey. mệt quá Ok anh em ơi ờ. <laughs> Thì hôm nay Hero Team bọn mình đã vượt được khỏi Cái ngục tù của anh da đen khiên hờm mấy bạn ơi Trời cái ngục tù gì đâu mà quái vật không à Không thấy gì khác ngoài ngoài ngoài quái quái vật hết á Nào là Creepy nè Nào là gọi là con gì à, Không người ta gọi là Creeper mới đúng chứ Nào là Creeper nè Zombie nè Rồi uh, Enderman Sau đó là người xương Quá trời quái vật luôn anh em ơi <laughs> Ôi à đúng rồi ha Tính ra là cái à, map này là map của anh da đen Thì tất nhiên mấy ổng phải cho nhiều quái vật vô Để bọn mình có gì bọn mình chết rồi Mấy ổng còn khiên hờm mấy ổng kiếm tiền chứ <laughs> Hợp lý